ở vị trí khác nhau thì uh, ờ, nhiệt độ của bếp cũng sẽ khác nhau bếp bên phải của tôi đã khóa ga và bếp bên trái đã khóa ga luôn kèm theo một tiếng tạch chống đờ lem và các đèn nó chớp này thì công tắc nó đang mở thêm tính năng khóa ga khi ờ, nước cạn hồ thành công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 trong một pin nó có hai do uh, có hai cái ờ, ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp theo đúng đúng như vậy đúng như, như, như hai cực vậy. đó tương ứng với hai cực các bạn lắp, chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo cực và nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó thì pin sẽ không có bếp sẽ không hoạt động được cũng như ờ, là nếu các bạn không ờ, không lắp đúng thì bếp sẽ không hoạt động được cũng như là để lâu ngày ở pin sạc nó sẽ bị hỏng